mưa bão gió hiền hòa lại về vẫn thấy lòng hoang vu cuộc đời là trên sân ga chiều loáng nắng trên so. giấc mơ trong cuộc đời